Galaxy này ừ, Galaxy xinh gái thế nhỉ OT Ồ oh, Siro à, Siro xinh gái thế nhỉ ba đứa cùng sinh chổ, Xinh quá Chỗ Siro xinh gái toa đi thôi Ừ Galaxy cũng xinh gái toa đi thôi Quá xinh ừ, Pila nữa Pila này Pila xinh gái đâu rồi Pila Đứa nào xinh nhất ừ. Pilar xinh gãy đâu rồi Ok Trời Pilar xinh quá nhờ hmm. Ừ. Pilar xinh hay là Pilar xấu à? Pilar ở trong nhà trong nhà này là Pilar xinh hay là xấu Pilar xấu gái nhờ ui dồi xấu Ôi giời ơi Cái mặt Pila Pila Ôi giời nó xấu Quay mặt ra đây xem nào Pila ơi Pila Pila số gái đâu rồi quay mặt ra đây Quay mặt ra đây xem nào Kịp nhìn cái mắt kìa Úi rồi úi rồi Pila xấu gái đâu rồi còn Pila xấu gái đâu rồi nhỉ Quay mặt ra đây để anh xem cái mặt xấu gái nó như thế nào ừ. xem cái mặt xấu gái nó như thế nào nào ủa siro siro xinh gái thế nhỉ trời ơi ui sổ pila thở dài đinh thượt đâu này pila vừa anh nhầm pila xinh gái chứ chị pila có xấu đâu pila xinh gái quá đi xinh ui sồi ôi kìa cái mặt nó xinh kìa Úi rồi đôi mắt long lanh Nhìn vào đây để anh quay cái xinh gái tí nào Rồi lông bóng loáng luôn Vì là xinh gái Rồi ánh mắt Mặt đẹp quá đi thôi Rồi mũi thì mũi dọc dừa kìa Mắt bồ câu Rồi xinh gái Thôi rồi Thì là ơ kìa Xinh gái đâu rồi Xinh gái ngửa mặt ra đây Nhìn phải nhìn vào đây để anh quay video à còn phải cái chân đẹp nữa hả Úi sổ ôi chân đẹp quá chân pila phải nói là chân thẳng chân dài đến nách rồi ôi đúng rồi so thử đo thử xem là chân dài bao nhiêu nè chân pila đúng chân dài đến nách luôn đến nách luôn sổ xinh gái ôi sổ pila nó xinh nó quá xinh luôn vô cùng xinh đẹp lông thì bóng sổ ôi xinh gái quá là xinh luôn đứa nào xấu ấy chứ pila làm gì có chữ xấu nào ở đây nhỉ pila xinh như là gì không pila ơi pila xinh gái mà quay mặt ra đây để anh quay cái xinh gái nào đứa nào xấu ấy chứ không phải pila pila xinh mà được rồi nằm yên đấy nằm yên đấy để anh quay cái xinh gái của pila pila xinh gái thì phải để yên để anh quay thì nhìn nó mới xinh được chứ còn phải, còn phải chọn góc quay nữa góc quay nó phải hợp lý thì nó mới thể hiện cái sinh của cái pila ra pila cứ nằm yên đấy nhá anh quay này ừ, nằm nghiêng nhìn nghiêng về hướng đấy để anh quay nghiêng này góc nghiêng u sồi góc nghiêng quá xinh luôn u sồi ôi xinh vô cùng xinh đẹp luôn cả pila cả siro đều xinh sồi hai ba cháu cùng xinh luôn cả con Messi nữa nhà này đứa nào cũng xinh luôn ui sổ Messi cho anh ngắm tí nào Messi xinh gái nào sổ ôi Messi xinh gái quá rồi Pila nữa Pila xinh thế nhỉ xinh cực kỳ xinh luôn cả con Siro nữa còn Siro cũng xinh Siro cười cái xe nào Siro Siro đâu Siro xinh gái đâu Pila xinh quá nhỉ siro sinh gái đâu rồi siro ngửa mặt lên quay mặt về phía này nào úi sổ ôi xinh nào nào chụp kiểu ánh nào một hai ba nào quá xinh tuyệt vời tuyệt vời siro quá xinh gái luôn ôi rồi ôi xinh quá rồi ôi đôi mắt đèn láy trời ơi lông bóng loáng luôn cái mũi thì dọc dừa luôn mũi quá đẹp vì là quá xinh luôn rồi là quá xinh luôn Xinh thế Nhìn cái đuôi của Pila nó quẫy quẫy cái xinh quá Trời ơi Xinh thế nhở Rồi xinh lắm ừ. Siro nữa Siro cũng xinh Pila xinh nhá Pila xinh gái này là Pila đẻ ra Dạ con với lại cháu cũng sinh kìa Siro cũng sinh luôn kìa Sinh di truyền luôn Cả con Mousy nữa Úi Con gái Pila cũng sinh Cháu gái Pila cũng sinh được rồi Ba con sinh nằm yên ở đấy đi Ba con sinh nằm gần nhau để anh quay cái mặt của ba con sinh xem nào Ờ cả con Siro nữa Ba đứa nằm gần nhau đi Con Mousy đi đâu Nào Để nằm gần nhau để anh quay mấy đứa sinh nào Nào Không nằm xuống cơ khen sinh lại còn lại lại lại lại lại lại uh, đứng lên thì còn nói năng gì ừ. ờ nằm thế ok con siro nằm yên xuống nằm xuống nằm sát bà với mẹ đi ờ phải rồi rồi yên nào con pila quay mặt vào đây nào để quay mặt ba đứa sinh pila ơi con với cháu nó nằm sát vào rồi ở kìa pila trời ơi Pila ơi mặt đẹp rồi quay mặt vào đây Rồi nào sát nhau nào ba đứa nằm sát đầu vào đây nè Sát vào nhau con siro nữa nằm xuống đi siro nằm xuống đi Sát vào nhau con Pila nữa rồi hai hai mẹ con nằm yên đi nhá Hai mẹ con nằm yên siro ơi siro nằm xuống siro nằm xuống cạnh mẹ nào ừ. Còn con Pila nữa con Pila đâu rồi ngửa cái mặt lên Pila xinh gái ngửa cái mặt lên đây xem nào Hai mẹ con nó đang sát vào nhau sẵn sàng rồi Trời ơi mèo xì xinh quá Mèo xì xinh nên là mèo xì đẻ ra con siro cũng xinh Trời ơi Quá xinh luôn Ui sổ xinh gái Siro xinh Quá là xinh luôn Thôi ơi Trời Siro xinh gái quá nhỉ Trời ừ, ơi siro siro là là là siro sinh hết nhà nhá nói bé tôi không chúng nó nghe thế nhá nói bé tôi không bà với mẹ nghe thế siro là siro sinh gái nhất nhà luôn trời ơi sinh lung linh luôn quá đẹp quá là sinh gái siro là sinh là là tuyệt vời luôn quá là tuyệt vời luôn vô cùng xinh đẹp nào ngửa cái mặt quay mặt ra đây nào để anh ngắm siro xem là siro đẹp đến mức độ nào nào nào chân dài đến nách thì nó là điều đương nhiên rồi lông bóng mướt thì nó là điều đương nhiên rồi còn cái gì đẹp nữa quay mặt ra đây để anh nhìn thế nào còn cái nét đẹp nào mà chưa miêu tả nữa cười tươi rói sởi tuyệt vời luôn cười tươi này răng trắng này uh, mắt thì lung linh này trời ơi tuyệt vời siro quá xinh luôn trời ơi đúng là con của mẹ mèo xì của khác xinh quá đúng là con của mẹ mèo xì xinh gái nha không là con ở à, uh, cháu của bà pila nữa nên là siro xinh lung linh luôn con của mẹ mèo xì mẹ mèo xì sinh nên là siro cũng sinh lung linh luôn quá tuyệt vời luôn tuyệt vời ừ. trời ơi lại cười trời ơi xinh quá là xinh úi rồi ôi siro xinh gái quá quá xinh rồi ok nhá Hôm nay khen thế thôi Khen cả 10 phút liền anh mỏi hết cả mồm rồi Mỗi ngày khen một lần thế này thì cũng mệt lắm Rèn luyện cái khả năng ờ, nịnh của chủ chủ Siro Sinh Nhưng phải công nhận là Siro Sinh hay thật Công nhận Siro sinh này Mẹ Melsi cũng sinh này Mẹ Melsi vẫn đang để ý vào cái máy quay đấy Chứ không phải không đâu Mẹ sinh con sinh cả nhà cùng sinh luôn trời ơi ok hai đứa nhìn vào đây con Maxi với con Siro nhìn vào đây nào hai đứa sinh gái nhìn vào đây nào ok uhm. xong nhá khen đến cô cái việc khen của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi à, xin chào mọi người nhá nuôi chó thì mọi người chịu khó mọi người ờ, khen chúng nó có cái lúc mà chúng nó có sai chúng nó có hư thì ờ, quát chúng nó là sai thì có cái lúc chúng nó làm đúng thì phải khen chúng nó là giỏi và à, bình thường thì chịu khó khen chúng nó tí yêu lắm mới xinh lắm thì chúng nó nó vui vẻ ai cũng thích được khen nhá chó cũng thích được khen luôn Chứ mọi người để ý cái thái độ của Pila Cái lúc mà bảo Pila sinh và phát là nó, nó khác ngay Mà bảo Pila xấu một cái là khác ngay Ở nhà này toàn đứa sinh thôi Chẳng có đứa nào xấu cả Đứa nào cũng sinh, Siro cũng sinh Melsi cũng sinh và Pila cũng sinh luôn Quá sinh luôn Siro quá sinh luôn Sinh lung linh Cả con Yumi cũng sinh nữa Đứa nào cũng sinh nhỉ Thế nha ok bye bye mọi người nhé uhm. à, ờ, thơm mọi người cái đi nào thơm cái nào thơm nào uhm, ok đó bye bye siro bye bye à, bye bye bye bye